Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu túi nhỏ dùng để đựng tỏi hoặc là một số phụ kiện nhỏ cho bé như thế này ha. Ở bên trên thì mình cũng có làm dây đeo để cho bé có thể đeo vào và cũng có làm cài nút để điều chỉnh cho vừa với phần cổ của túi. Và phía trước có trang trí một mẫu hoa hồng cuộn ha. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng miêu cô tông cuộn 125 g. Kim móc mình sử dụng kim móc 3.0 mm thì cái mẫu kim này mình dùng để móc cái phần thân túi nhiều bạn không có loại kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có đầu kim to hơn sợi len 1 phần 2 nè đây đầu kim của mình sẽ to hơn sợi len 1 phần 2 ha để mình móc cái phần thân túi ngoài ra thì mình còn sử dụng đầu số 4 của kim hai đầu thì cái đầu kim này nó sẽ nhỏ hơn so với cái đầu kim mình móc thân túi nha hoặc là các bạn cũng có thể so cái đầu kim này với sợi len nè thì đầu kim này nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len và đầu kim này mình sẽ sử dụng để móc cái phần miệng túi cho phần miệng túi của mình được nhỏ và chắc chắn hơn hoặc là nếu không dùng kim hai đầu số 4 này để móc phần miệng túi thì cũng có thể dùng cho mình cái đầu kim 3.0mm để móc miệng túi cũng được ha ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len và một hạt nút dùng để cài cái phần miệng túi lại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 9 10 11 12 13 14 và 15 sau khi móc được 15 mũi móc xích như thế này thì đây sẽ là độ dài bề ngang của cái phần thân túi ha ngoài ra thì các bạn cũng có thể móc hơn 15 mũi này cũng được tùy vào sở thích của mỗi người sau khi lên được 15 mũi móc xích như thế này rồi thì tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó sẽ đâm kim vào chân móc thứ 15 á các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc ha móc đơn thứ nhất tiếp tục móc đơn thứ hai được hai mũi móc đơn cho cái chân móc thứ 15 thì các cái chân móc còn lại bên này nè mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì chân bên cạnh ta sẽ móc một mũi móc đơn nè tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn và móc tương tự cho các chân móc còn lại ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở chân móc cuối cùng cũng là chân móc đầu tiên của cái sợi dây móc xích này các bạn sẽ móc vào cái chân móc này cho mình bốn mũi móc đơn liên tiếp với nhau vào cùng một chân móc ha đây chân này là chân móc cuối cùng nè móc vào đây bốn mũi móc đơn tiếp tục mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba và móc đơn thứ tư như vậy là ở cái chân móc này mình sẽ có bốn mũi móc đơn ha sau đó di chuyển kim cho mình đến các chân móc ở bên này nè thì cái mũi đối diện mình móc mũi móc đơn cho nên cái mũi móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn ha thì chân đầu tiên mà ta gặp sẽ là chân móc này móc vào đây một mũi móc đơn nè tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng tương tự ha móc một mũi móc đơn khi móc các bạn cũng giấu cho mình cái sợi len thừa ở cái đầu dây này nè móc giấu vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha móc tương tự cho đến cuối hàng nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi đã móc được đến cuối hàng ta có các cái mũi đối diện với nhau như thế này ha thì ở cuối hàng nè cái chân móc cuối cùng này ta đã gây nên được hai mũi móc đơn rồi tiếp tục móc cho mình vào chân móc cuối cùng này một mũi móc đơn nữa tức là ở cụm này mình sẽ có 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc nó khác với cái cụm này là bốn mũi móc đơn nè thì ở đây mình có 3 mũi ha kết thúc vòng móc này di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời sau đó gây nên hai mũi xích một hai thì khi mà ta móc 3 mũi móc đơn ở đây nè thì cái số mũi móc đơn này nó sẽ cộng thêm cái mũi dời mà mình kết thúc của cái vòng này nè thì ở đây mình cũng có được 4 mũi móc và ta sẽ được độ rộng 4 mũi này nó cũng bằng với 4 mũi ở đầu còn lại bên kia ha bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần à, móc hàng móc tiếp theo nè thì các bạn sẽ để ý cho mình nè ở các cái chân móc mà mình bắt đầu móc ở đây thì mỗi chân móc ta sẽ có hai cái đường móc như thế này thì tất cả các cái mũi móc cho hàng móc tiếp theo này các bạn đều đâm kim vào chân bên ngoài và móc cho mình ha đây đây là cái chân bên ngoài của nó nè mỗi chân móc ta sẽ có hai cái mũi móc như thế này thì ta sẽ đâm kim vào chân ở bên ngoài ha thì chân đầu tiên các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc ở bên ngoài nè móc vào đây một mũi kép đơn tiếp tục chân móc bên cạnh ta cũng đâm kim vào chân ở phía ngoài và cũng đâm kim vào đây móc một mũi móc kép đơn vào đây ha tương tự chân kế tiếp cũng vậy cũng đâm kim vào chân móc ở phía ngoài và móc vào đây một mũi kép đơn từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng đâm kim vào chân móc ở phía ngoài và móc móc tương tự cho mình cho đến cái đầu dây bên kia ha khi đã móc được cái hàng mũi kép đơn như thế này thì lúc này cái hàng mũi kép đơn mình nó sẽ lộ ra bên ngoài như thế này ha nó sẽ có cái phần nhô ra bên ngoài nè ở bốn mũi móc đơn mà mình móc vào cùng một chân móc á thì các bạn cũng làm tương tự giống như các cái mũi móc mà mình vừa móc bên này ha tức là ta cũng đâm kim vào các cái chân móc ở bên ngoài nè đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi kép đơn tương tự cho chân móc thứ hai cũng vậy nè cũng đâm kim vào chân phía ngoài và móc vào đây một mũi kép đơn chân móc thứ ba của cụm cũng vậy móc một mũi kép đơn vào chân móc ở phía ngoài tiếp tục chân thứ tư cũng vậy ha một mũi kép đơn vào chân ở phía ngoài sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc còn lại bên này và cũng làm tương tự giống như đầu móc bên kia mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng đâm kim vào chân phía ngoài để móc móc tương tự đến cuối hàng sau khi đã hoàn tất được vòng móc thì cái mũi kép đơn của mình nó sẽ lộ ra bên ngoài như thế này ha nó có cái độ nhô ra nè thì ở đây sẽ có một số lưu ý nhỏ nè nhiều bạn sẽ bị nhầm lẫn ở cái mũi dời của cái phòng mà ta kết thúc ở bên dưới á thì các bạn sẽ không móc vào cái mũi dời này ha ta sẽ đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này và móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng nè sau đó gây nên hai xích thì lúc này độ rộng của thân túi mình vừa hoàn tất nè đây thân túi của mình bên trong nó sẽ có độ rộng như thế này ha và để cho các cái mũi kép đơn của các hàng móc tiếp theo nó được lộ ra bên ngoài á thì các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình khi đã móc được cái vòng này rồi thì cái vòng móc tiếp theo ta cũng làm tương tự ha ta cũng móc vào các cái chân móc ở bên ngoài của mỗi mũi móc như thế này nè đây thì cái mũi móc nó có hai đường móc thì các bạn luôn luôn đâm kim vào chân ở phía ngoài để ta móc ha để cho cái mũi móc của mình nó được lồi ra ngoài thì chân móc đầu tiên của hàng móc này cũng vậy cũng đâm kim cho mình vào chân bên ngoài và móc vào đây một mũi kép đơn tương tự cho chân móc bên cạnh cũng vậy cũng đâm kim vào chân bên ngoài và móc vào một mũi kép đơn làm tương tự cho đến cuối vòng ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và đều móc vào chân ở phía ngoài sau khi đã kết thúc được cái vòng móc thứ hai mũi kép đơn này thì tiếp tục kết thúc vòng móc này cũng đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời tiếp tục lên hai xích sau đó sẽ làm tương tự cho mình các cái hàng móc tiếp theo giống như cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè tất cả các cái chân móc ta đều móc vào cái chân móc ở phía ngoài ha các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái chiều cao của cái phần thân túi này nè nó đạt được cái chiều cao mà các bạn mong muốn thì các bạn sẽ ngưng ha đây lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ được lộ ra ngoài như thế này nè ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng móc vào cái chân móc ở phía ngoài ha đây ta móc cho đến khi nào đạt được cái chiều cao của phần thân túi thì ngưng chân đầu tiên cũng đâm kim vào chân bên ngoài nè và móc vào đây một mũi kép đơn tiếp tục chân bên cạnh cũng vậy ha tương tự cho mình đến cuối vòng và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ở đây mình đã lên được thêm 5 hàng móc nè 5 hàng móc đều nhau và tất cả các cái mũi móc đều móc vào chân ở phía ngoài thì lúc này cái mũi kép của mình nó sẽ lộ ra ngoài như thế này nè ta được cái phần thân túi như thế này tiếp tục đâm kim vào chân kép đơn đầu tiên và móc một mũi dời sau đó móc lên một xích ta hoàn tất được phần thân túi ha bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình cái phần miệng túi thì đối với phần miệng túi này mình sẽ đổi đầu kim để móc mình dùng đầu kim số 4 nè thì đầu kim này nó sẽ có cái độ dày nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len để cho cái phần miệng túi của mình nó được chắc chắn hơn ha các bạn cũng có thể dùng đầu kim mà ta vừa móc phần thân cũng được sau đó ở cái hàng móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc nè ta cũng móc vào chân phía ngoài ha một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn và cũng đâm kim vào chân phía ngoài tương tự chân kế bên cũng vậy một mũi móc đơn làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha lưu ý cái phần miệng túi các bạn sẽ móc chật tay lại cho mình ha mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi đã đắp được một hàng móc mũi đơn cho cái phần miệng túi rồi nè thì tiếp tục móc vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng sau đó gây nên một xích thì lúc này cái mũi móc của mình nó có cái độ nhỏ lại nè nó sẽ giúp cho cái phần miệng túi của mình được bo ôm lại hơn ha các bạn sử dụng kim ở cái phần thân dưới thì các bạn sẽ móc giật tay lại cho mình cho cái phần cổ này nó được nhỏ lại nè mình hoàn tất được cái phần cổ của túi bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm một hàng móc nữa để tạo cái phần cài nút ở đây ha và cũng như là tạo cái phần dây ở cái xích đầu tiên của cái phần thân túi phía dưới á, ta móc 15 mũi móc đây ở phần dưới đây ta móc 15 mũi móc nè thì các bạn sẽ chia đôi ra cho mình ha ta sẽ lấy cái mũi móc thứ 8 ở chính giữa để mình móc cái phần cài nút ở phía trên á đây ta sẽ móc cái phần cài nút ở phía trên nằm chính giữa này ha từ đây các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi móc đơn vào các chân móc luôn nè ta sẽ không móc vào cái mũi ngoài nữa mà móc luôn cho mình vào chân móc ha móc đơn thứ hai cho chân thứ hai nè tiếp tục mũi móc đơn thứ ba cho chân thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm cho chân móc thứ năm tiếp tục móc đơn thứ sáu cho chân móc thứ sáu và móc đơn thứ bảy cho chân móc thứ bảy được 7 mũi móc đơn vào 7 chân móc đầu tiên rồi thì chân móc kế tiếp nó sẽ nằm chính giữa của phần miệng túi các bạn tiếp tục móc vào đó cho mình một mũi móc đơn sau đó từ đây ta sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ rộng vừa đủ để mình có thể cài hạt nút vào ha ở đây mình sẽ lên 8 mũi xích 2 3 4 5 6 7 và 8 như vậy là 8 mũi móc xích này nó sẽ có cái độ rộng cho cái hạt nút của mình cài vào nè các bạn có thể móc nhiều hơn cũng được tùy vào độ rộng của hạt nút mình ha ta được cái khoảng trống như thế này khoảng trống này ta sẽ cài lại ở mặt đối diện của nó nha sau khi được 8 mũi như thế này rồi thì tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc thứ 8 á là cái chân ta móc mũi móc đơn để gây nên xích nè móc tiếp vào đó một mũi móc đơn thì ta sẽ hoàn tất được cái khoảng trống để cài nút như thế này các chân móc còn lại thì mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ móc vào chân móc luôn nha không móc vào cái chân móc ở phía ngoài nữa móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Khi đã lên được hai hàng móc mũi móc đơn cho phần miệng túi rồi thì kết thúc vòng móc này cũng đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên và móc một mũi dời. Sau đó gây nên một xích. Đây thì như vậy lúc này cái phần thân túi của mình sẽ hoàn tất như thế này ha. Ta sẽ có cái phần cài nút để cài lại bên đối diện nè, cho cái phần miệng túi của mình nó được chắc chắn hơn. Và ở cái đầu dây kết thúc của cái hàng móc phần miệng túi này, nó nằm ở bên hông của phần thân túi nè nằm thẳng hàng bên hông thì từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể đeo được vào trong thân của bé ha móc lên cho mình một dây móc xích có độ dài vừa đủ nè hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một khi mình đã hoàn tất được cái sợi dây móc xích để bé có thể đeo vào trong thân nè đây đây là sợi dây móc xích của mình có độ dài như thế này ha thì cái phần cài nút ở bên này các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình một cái hạt nút ở bên đối diện để ta có thể cài điều chỉnh cho phần miệng túi ở đây lúc này phần miệng túi của mình sẽ được khóa lại chắc chắn hơn ha đầu dây còn lại của cái phần thân túi nè các bạn sẽ dùng kim xỏ cho mình vào cái chân móc ở bên đối diện đây đây là chân móc ở bên đối diện phần thân túi còn lại ha ta sẽ kéo cái đầu dây này qua cái chân móc bên này các bạn sẽ điều chỉnh cho mình cái sợi dây này có cái độ rộng vừa đủ để đeo vào thân của bé sau đó mình sẽ thắt một cái phần nơ nhỏ ở đây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 Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu túi nhỏ dùng để đựng tỏi hoặc là một số phụ kiện cho bé như thế này ha. Chúc các bạn thành công!